Kesuwe ha. Kesuwe ketade. Sangat wadih stres, là bạn mình đi đẹp đến nhà ờ mình đi đẹp cái Cicing. Cicing. Lalu teh.